người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy người ta cứ nói đừng quá yêu người ta cứ nói đừng quá tin tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời đừng nên cố gắng tìm thấy nhau đừng nên cố bước cùng nỗi đau tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm hát một mình hát cho nỗi nhớ đồng đầy người ta cứ nói đừng quá yêu người ta cứ nói đừng quá tin tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời đừng nên cố gắng tìm thấy nhau đừng nên cố bước cùng nỗi đau tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn biết bao cuộc tình ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời đến một ngày bước chân mỏi mệt bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta